và tỷ số truyền 1 ờ, trên 1 là số nhanh nhất ấy, tỷ số truyền 11 à, số lùi của nó sẽ là 1 trên 3,2 ờ, có nghĩa là giảm đi 3,2 lần cái loại này thì ờ, là loại giảm tốc ít nó giảm tốc ít nó sẽ phù hợp với những cái dòng động cơ có đầu ra à, tốc độ à, à, chậm đấy thì các bạn à, tùy theo ứng dụng để sử dụng Ờ, loại này thì có ờ, tổng khối lượng của tất cả các cái thiết bị ở trên này bao gồm một bộ các đăng một ờ, đầu ly hợp buli, đầu ly hợp buli này có đường kính rất là lớn đường kính 200 nó tương đương với những cái dòng buli của máy lổ và một cái bộ hộp số hộp số này thì có kích thước lần lượt là 22 15 và chiều cao là 20 đấy trục da của nó rất là lớn các bạn nhé đường kính trục của nó là khoảng 35 30 đấy, đường kính trục là khoảng 30 ly hợp sẽ được à, lắp vào đây cách lắp thì rất là đơn giản con này là ly hợp à, à, chủ động nhé chứ không phải là ly hợp à, tự động đấy các bạn muốn à, chuyển động thì à, truyền lực vào thì phải kéo cái à, à, côn này thì à, nó mới à, bám côn nhé đấy à, khi lắp cái à, bánh đà này vào ấy cái này gọi bánh đà hoặc là ly hợp đều được thì ta phải lắp cái à, vòng bi tì này vào trong trước đây cái chỗ này sẽ là chỗ đặt vòng bi tì này thì cái phần à, viền sắt này sẽ được lắp vào trong như thế này còn cái phần à, vành sắt ngoài này sẽ được ốp trực tiếp lên đây đấy thì khi ta kéo à, côn đi thì các cái à, lá côn này nó sẽ bám vào với nhau nó sẽ tì đây mình kéo ra thì nó sẽ rút cái côn này ra này nó nhả hạ nhả côn đấy tức là khi mình bóp ấy thì nó ngắt mà khi nhả thì nó bám đấy như thế thì tỷ số truyền mình xin nhắc lại cho các bạn một lần nữa à, số chậm nhất số tiến chậm nhất là giảm đi 4,5 lần Đấy, số 1 ờ, số 2 là giảm đi 1,5 lần và số 3 là số nhanh là tỷ số truyền là ờ, 11 số lùi thì sẽ có giảm tốc đi là 3,2 lần và tổng trọng lượng của cái bộ này là 35 kg bao gồm các cái phụ kiện như trong hình ảnh bộ các đăng này là bộ truyền à, ra ngoài và đây là bộ bu ly này bu ly đầu vào và đây là phần cần số để sang số cái à, cần số này thì mình chưa lắp vào thì à, để vận chuyển nó dễ thì mình tháo ra thì khi nắp thì các bạn tháo ba con ốc này ra sau đó là tháo cái phần nắm đấm này ra và đưa cái mặt bích này vào trong này trước sau đó nó bắt lại thì trong này cái cái viên bi này nó giống như một cái khớp gọi là khớp cầu Đấy. thì à, sang số thì rất là đơn giản thôi để các bạn muốn biết chi tiết hơn ấy mình cứ tháo mấy cái con ốc này ra để châm nhớt và à, xem những cách thức đảo số ở trong hộp số này nó như thế nào để mình biết cách hoạt động của nó và đồng thời nữa là biết cái khoảng cách sang số nó như thế nào rất là dễ thôi đấy đây chính là một cái loại ba số tiến một số lùi tỷ số truyền là, là giảm đi là rất là thấp nó không giảm nhiều lần nó rất là phù hợp với những cái dòng là truyền à, chuyển động đến à, các cơ cấu rất là khỏe cái này thì uh, có thể truyền chuyển lực đến khoảng dưới 2 tấn các bạn nhé là thoải mái Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. À, mọi chi tiết về giá thành sản phẩm có thể xem à, trên à, trang web xe điện motor điện.com hoặc là gọi điện trực tiếp 0983 818 955 Zalo Viber Zalo và Viber cùng số điện thoại Cảm ơn các bạn đã xem video của mình